chào các bác nhá shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em à, loa và phụ kiện săn bẫy nhá các bác nhu cầu cần gì thì cứ liên hệ với shop nhá hôm nay shop à, làm cái clip này để hướng dẫn cho các bác cái cách à, thay pin nhá cách thay pin tại vì trong quá trình sử dụng các bác nó sẽ có tình trạng là bị chai hoặc là bị chập cháy thì hỏng pin thì hướng dẫn cho các bác cách thay pin hôm nay là cái loa à, E898 phiên bản kiểu mới phiên bản mà cải tiến về pin ấy nó không dùng pin ờ, không dùng pin 7,4V ờ, nữa mà dùng pin 3,7V à, ờ, dùng nguồn sạc là 5V thì có nghĩa là sẽ chung với nguồn sạc của điện thoại nó rất là phổ thông rất là dễ à, khi nào hết thì dùng chung với sạc điện dự phòng của điện thoại luôn nhé các bác nhá ở đây quả pin này đây à, quả pin này là thông báo các bác luôn là cái này là hàng này hàng mới cái loa này nó là mới ra này shop mới cập nhật nhập được cái mẫu pin cho cái loa mà có dùng điện sạc là 5V nhé Đấy các bác nhá Thì đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách thay quả pin này vào Ở à, Quả pin này là nó Điện áp của nó ấy là 3,7V nhé 3,7V Và nó được hàn sẵn cho mình một cái miếng mạch điện tử ở trong này này Trong này là có đi ờ, ốt này Có IC này Và hàn dây vào luôn Có rắc cắm sẵn luôn cho các bác nhá Đấy có rắc cắm luôn cho các bác Thì để cho các bác uh, về là sẽ chỉ việc cắm vào thôi và cái miếng mạch này là sẽ phụ trách cho cái việc ờ, ổn định cái điện áp ờ, sạc vào thế còn các bác mua ở ngoài thị trường thì quả pin trơn nó chưa có cái miếng mạch này thì sẽ không sạc được nhá ở đây các bác ờ, xem cái ốc này, này nó là ốc hoa thị hay ốc lục giác hay là ốc ba ke tôi biết đấy thì các bác lựa chọn cái dụng cụ cho nó phù hợp để điển hình cái loa này là nó nó dùng cái ốc ốc hoa thị gọi là ốc sáu cạnh ấy thì các bác phải lựa cái lựa cái tô vít phù hợp nhé nửa đầu sáu cạnh phù hợp này ra đây Đấy. các bác tháo bốn con ốc ở uh, ở phía sau ra tháo bốn ốc phía sau loa ra và các bác sẽ cầm cái loa ra các bác tách đôi ra nhá các bác lựa lựa tay tại vì nó còn dính cái khớp nhàm Đó, loa nó còn dính khớp nhàm nữa các bác sẽ tách đôi ra nó được tách đôi loa ra Đấy. khi các bác tách đôi ra loa ấy, thì cái loa sẽ làm hai phần nhá hai phần phần trước và phần sau nửa trước và nửa sau các bác để ý nhá cái rắc dây pin này này rắc dây pin này nó cắm ở rắc trên nhá cắm ở rắc trên để các bác rút ra sau các bác cắm dây pin vào các bác nhớ cắm rắc trên nhá Đấy. dây pin cắm rắc trên này thế còn lại cái dây của bát loa nhá cái dây bát loa sẽ cắm ở rắc dưới các bác nhớ nhá các bác thích thì các bác rút ra còn không thì thôi đây tôi rút ra luôn rút ra sẽ tách được cái loa làm hai phần phần sau là cái miếng men miếng men mạch nhá à, phần trước là cái ờ, bát loa bát loa và cái quả pin thì cái này các bác quả pin này nó ví dụ như hư hỏng ấy các bác cậy ra cậy ra các bác lấy quả pin mới ờ, các bác kiếm đồ keo dán nó lại đây hoặc là kiếm đồ để kê vào cho nó im nhưng tốt nhất là các bác nên dùng keo lớn hoặc là keo 52 cũng được các bác dán vào đây cho nó im lại nhá và các bác khi lắp vào này các bác nên so này này các bác phải so chính xác đây là cái quả pin cũ của loa à, nhá nó cực âm cực dương thì đây là cái quả pin mới thì trước khi lắp vào các bác phải so cái rắc cắm này, này các bác so đúng chiều các bác so đúng chiều thôi đều quay cái chiều này lên trên là cái chiều ờ, mũ ấy cái chiều khe rãnh này này quay lên trên này thì các bác nhìn này nó phải đúng bên đúng bên trái phải là âm dương nhá đỏ bên đỏ đen bên đen thì mới đúng Thế còn các bác mà trường hợp cắm mà nó lệch âm dương ấy, thì nó sẽ gây đến cái hiện tượng là cháy nổ nhá cháy chập trong này các bác nhá thì các bác chỉ việc tháo quả này ra thay quả này vào dán keo lại tôi ví dụ nhá là đã làm xong rồi thì nó sẽ như thế này thì nắp lại nhá các bác lại để vào đây các bác lại cắm lại thôi Đây các bác nhớ vào đấy nhá à, trong này nó có một cái dây này dây này là dây thừa thôi nhá bác nhá dây này nó không có tác dụng gì dây nó bắt đài em ấy nó không ờ, quan trọng nhá nó để chờ để chờ không như vậy thôi nhá các bác nhá đây các bác lựa cái rắc loa ở dưới này các bác cắm đúng chiều cái này các, các bác cắm đúng chiều thì mới cắm được nhá còn cắm không đúng chiều là sẽ không cắm được đâu và cắm xuống rắc dưới đấy cái dây pin mình vừa tháo ra nằm rắc trên các bác cắm lên rác trên các bác tránh tình trạng à, cắm lộn rác nhá Đấy, tránh tình trạng cắm lộn rác Đấy, các bác thấy đơn giản không chỉ có việc rút ra và cắm vào Đấy, chỉ việc rút ra và cắm vào là các bác đã thay được cái quả pin rồi nhá rất là đơn giản Đấy, các bác hình dung ra chưa rút ra và cắm vào thế thôi và các bác lưu ý là cắm đúng vị trí nhá rút vị trí nào thì cắm đúng vị trí đấy các bác đừng cắm lộn uh, giữa cái rắc uh, à, loa và rắc pin nhá và các bác để ý trước khi cắm cái rắc pin vào ấy các bác phải xem là uh, cực âm cực dương đã đúng bên so với cái rắc cũ hay chưa khi các bác xong rồi các bác úp lại nha cắm úp lại úp lại theo đúng khe của nó để cho nó ăn khớp nhá rồi các bác im lại rồi các khe đã vào đã im hết các bác siết ốc vào vậy là đã hoàn chỉnh nhá đây là cái mẫu loa 898 phiên bản mới cải tiến về pin nó dùng pin 3,7V nguồn sạc 5V thời gian pin mà khi đã làm căng lên ấy với cái miên mạch là miên mạch tiết kiệm điện nhá là sẽ dùng liên tục liên tục tới tận 10 tiếng hơn 10 tiếng các bác nhá và này nó có hai phiên bản cái phiên bản nói chung là không phải là phiên bản gì cả đâu nó tùy từng lô hàng thôi có lô hàng ấy thì cái mặt trên này nó làm đen này có lô hàng thì mặt trên này nó làm trắng cái việc đen hay việc trắng thì không quan trọng các bác nhá nó vẫn là một nó vẫn là cái loa này thôi nó vẫn là loa 898 ờ, cải tiến về pin à, cái này thì nó sẽ dùng cái ờ, à, để các bác phân biệt được ấy thì nó sẽ dùng cái cục sạc này này cái cục sạc đi theo loa ấy nó sẽ có cái chữ DC ở dưới này Đấy, hơi nói các bác, các bác để ý cái hàng DC này nó sẽ có DC là 5V hoặc DC 9V hoặc DC 10V thì cái này nó sẽ là DC 5V các bác nhá DC 5V thì chính là cái loại loa dùng cái pin như thế này và cách thay thế là như vậy rồi xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi nhá à, các bác vui lòng à, ấn nút đăng ký ủng hộ kênh nhá thì theo dõi được những cái clip mới mà shop hướng dẫn về loa và các mặt hàng mới cho các bác rồi xin chân thành cảm ơn shop Tân Ánh chào tạm biệt hẹn lại các bác hẹn gặp lại các bác nhá à, xin chào loa và các phụ kiện các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nhá